điều vun vỡ trước mắt em này tình này chầm đấy với những nỗi đau càng sâu vội vàng rất lấy ánh sáng sau cùng để được chạm tới những lấp lánh trên bầu trời chìm trong bóng tối ngày đêm trôi so light up the sky nhìn sâu trong đôi mắt anh I kiss you goodbye at you, now look at me. Look at you, now look at me, how'd you like that? Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me, how'd you like that? Yeah. Em không muốn người em yêu có quá nhiều em gái Em chỉ muốn anh follow với một người con gái Thì bên em là ai gọi mà anh không bắt máy Là anh sai, là em sai hay là chúng ta sai So what's up, tôi tặng anh một cái hôn Anh sẽ goodbye Em không mong mình có ngày gặp lại Now look at you and then look at me How you like that, like that niềm đau trong phút chốc kia I kiss you goodbye thôi đi nhìn quay xem giờ đây anh còn gì là kết cục tới như lời tiên chỉ lúc cấp in the sky it's a bird it's a plan now look at you now look at me look at you now look at me do do do do now look at me how you like that ba da ba look at you now look at me do do do do you like that look at you now look at me look at you now look at me like that. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How'd you like